thì khá là ok phải không ạ thì cũng chúc mừng anh em nào trên kênh của chúng ta mà nuôi được cái chạm chín ăn được ngày đầu nhưng mà ngày hôm qua nó về con 89 này thì cũng hơi bất ngờ anh em ạ nó là về con đề khan anh em nhé đề khan của chúng ta hai hôm nó về cái đầu 8 này anh em này hai hôm về đầu 8 <coughs> hôm trước thì chúng ta ăn được con 81 trong cái dàn 8 số ngày hôm qua thì nó về con 89 thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm 9 thôi anh em nhé Chúc mừng anh em nào trên kênh của chúng ta mà nuôi được cái chạm 9 ngày đầu tiên. Cặp lô khung của chúng ta thì vẫn chưa chiến thắng. Thì anh em tiếp tục vào ngày hôm nay và ngày mai cho mình anh em nhé. Cặp 4884 này. Thì hiện tại ở trên kênh của chúng ta thì à, chỉ còn một cái chạm 3 này thôi để chúng ta nuôi đến ngày 19 ngày hôm nay và ngày mai nữa anh em nào đang nuôi thì là tiếp tục vào nuôi cho mình anh em nhé thì à, mình cũng cảm ơn 496 à, người đã like video cho mình và 4.400 người đã xem chúc mọi người sức khỏe may mắn và thành công trong cuộc sống anh em nhé anh em nào mà ăn được cái chạm chín thì để lại cho kênh một cái bình luận dưới phần video ngày hôm nay ở trên Zalo của chúng ta thì ngày hôm qua của chúng ta thì tiếp tục chúng ta ăn được con nô 93 anh em nhé ngày hôm qua chúng ta chỉ ăn được con lô 93 thôi đề thì kết cho anh em là cái đầu ba cơ nhưng mà nó lại về con 89 anh em ạ à, dù sao lô đề không phải là ngày nào chúng ta rực rỡ được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 tỷ lệ đảm bảo cho anh em là ăn ít nhất là 4 đến 5 hôm trên một tuần đó, ờ, chúng ta 500k mãi mãi làm việc trực tiếp với mình em nhé không qua trung gian một ai cả vào giao lưu trực tiếp với lại nhóm của mình thiện chí thì anh em kết bạn không của chúng ta tham khảo trên kênh trên kênh của chúng ta khá là ok phải không ạ đó rồi ok <coughs> thì cũng không muốn làm mất nhiều cái thời gian của anh em thì mình sẽ đi về phần ờ, chốt số cho anh em uh, nuôi cho cái um, ngày của ngày thứ sáu anh em nhé đường cầu này của chúng ta thì đang ăn rất chi là thông trong cái dàn 8 số thì anh em để ý luôn đây cho mình <coughs> từ 6 này ngày 17 tháng 2 ở dãy 5 này chúng ta kết hợp con cuối cùng và bốn con bộ số thứ ba ghép theo đường mũi tên này thì chúng ta có đài lôi tuần vào ngày thứ sáu này chạm 8 cứng này ghép lần lượt thì chúng ta có 818 này ở đây thì chúng ta có hai con 6 6 bóng 1 thì chúng ta có một rồi thì chúng ta chỉ còn có 6 số anh em nhé kết hợp chạm cho mình để chúng ta chơi cho lui tuần thứ sáu ngày 17 tháng 2 này 10 tháng mình sẽ đi test cho anh em này ngày đầu không ăn này <coughs> ngày thứ hai ngày thứ ba ngày thứ tư đề về 81 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 8 này và ăn thẳng con 81 này trong thời gian 6 số tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ sáu hàng tuần thứ tư này thứ năm này thứ sáu ngày 24 tháng 2 của chúng ta thì có chạm bẫy cứng này chạm <coughs> 7 của chúng ta thì có 727 này 77 đi cặp cùng con 22 này 757 và 797 8 số để chúng ta lôi tuần thứ sáu ngày 24 tháng 2 ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba này sang ngày thứ tư đề về 27 thì chúng ta đã ăn được con đề 27 này và ăn chạm 7 luôn anh em nhé tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ sáu hàng tuần từ này thứ năm này đề về 77 này ăn tiếp còn 77 anh em nhé thứ sáu ngày mùng 3 tháng 3 này thì chúng ta có cái chạm 8 chạm 8 của chúng ta thì có 808 này 838 này 858 này và 878 8 số để chúng ta lôi tuần thứ sáu ngày mùng 3 tháng 3 ngày đầu không ăn này ngày thứ hai chúng ta đề về 18 thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm 8 này thôi tiếp tục thứ ba này thứ tư này thứ năm này đề về 87 này thì chúng ta ăn chạm 8 và ăn thẳng con 87 này trong cái dàn 8 số này anh em nhé tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến à, thứ sáu hàng tuần thứ năm này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 chuẩn và thích uh, chính xác thì chúng ta lên nuôi vào cái chạm cho mình còn đâu ít số thì cái tỷ lệ lúc nào nó cũng ăn thấp hơn anh em nhé thì cái tuần này của chúng ta thì có cái chạm 6 cứng chạm 6 của chúng ta thì có 66 này 11 này 626 này 676 này và 686 ở đây thì chúng ta có hai con 7 7 bóng 2 của chúng ta thì chúng ta có 626 anh anh em nhé để chúng ta nuôi đến uh, thứ sáu tuần sau trùng cầu thì anh em vào tiền không trùng cầu thì thôi cái đường cầu này thì nó đang ăn thông là 8 cái số này anh em nhé đang ăn thông 8 số này thì anh em nào mà thích ít số thì chúng ta vào 8 số này không thì chúng ta đánh đủ cái chạm 6 cho mình về cái đường cầu lô khung của chúng ta lô khung thì ngày hôm nay mình sẽ bắt cho em là bạch thủ anh em cẩn thận thì chúng ta lên lót thôi thứ sáu này ở dãy 5 kết hợp dãy tư này anh em ghép theo cái đường mũi tên này cho mình thì chúng ta có lô khung 3 ngày để chơi ờ, thứ bảy này chủ nhật này và thứ hai chúng ta có bạch thủ lô là con 65 bạch thủ lô 65 anh em nhé để chúng ta chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai này ngày đầu tiên chúng ta không ăn này sang ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 65 này 65 của chúng ta về hai nháy anh em nhé 65 ở giải tư và con 65 ờ, của chúng ta ở giải 5 này ăn được bạch thủ luôn tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ sáu hàng tuần thứ sáu ngày 24 tháng 2 của chúng ta thì có bạch thủ lô là con 93 này để chúng ta chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai anh em nhé ngày đầu tiên thì chúng ta không ăn này sang ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 93 này 93 của chúng ta thì về ở ngay ở giải nhì thì chúng ta đã ăn được bạch thủ anh em nhé ăn bạch thủ 93 tiếp tục khi ăn xong rồi lại đợi đến thứ sáu hàng tuần thứ sáu ngày mùng 3 tháng 3 của chúng ta thì có bạch thủ lô là con 29 đây chúng ta chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai này ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 29 này anh em nhé 29 thứ bảy này 29 của chúng ta về giải tư này phải không ạ đó bạch thủ 29 tiếp tục khiên xong thì chúng ta lại đợi đến thứ sáu hàng tuần thứ sáu ngày mùng 10 tháng 3 của chúng ta thì có bạch thủ lô là con 46 anh em nhé để chúng ta chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai này <coughs> ngày đầu tiên không ăn này sang ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 46 anh em nhé 466 4 cả cặp 46 của chúng ta về ở dãy 3 này và con 46 của chúng ta về ở dãy 5 thì chúng ta ăn được hai nháy bạch thủ anh em nhé tiếp tục cái đường cầu này yên xong lại đợi đến thứ sáu tuần cho mình thì cái tuần này của chúng ta thì có bạch thủ lô là con 41 anh em nhé bạch thủ lô 41 anh em lót cho mình 14 ở đâu anh em không thích thì chúng ta có thể vào một con 41 ờ, thôi thì tỷ lệ bạch thổ thì nó đang chạy thông thế ăn hay không thì do hội đồng rủ số nên là anh em cân đối làm sao cho nó hợp lý là được đó ví dụ mà anh em đánh 100 điểm thì chúng ta lên vào là 7 70 điểm 70 điểm là con uh, ờ, 41 này nếu mà cách của mình chơi 30 điểm của chúng ta thì vào con 14 đó nó ra con nót thì chúng ta không mà chúng ta thua được chúng ta chỉ hòa tiền thôi đấy nếu mà là cách chơi của mình anh em nào mà chơi thì chúng ta cũng để ý lô đề này thì chúng ta cái cách chơi cũng là rất chi là hiệu quả đó tỷ lệ thì nó lúc nào nó ăn lúc nào nó cũng cao hơn là cái cách đánh bừa anh em nhé thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta để chúng ta lui tuần của ngày thứ sáu anh em nhé và lô khung 3 ngày của chúng ta